ok sạch quá nhiều bung hết này ok rất là sạch luôn thế này rất là cũ rồi các bác nhé thì đến đâu bong ra đấy rồi thì đến đâu là bong ra đấy rồi